Cách chữa yếu sinh lý nam qua chế độ ăn uống. Nếu cơ thể nam giới thiếu kẽm sẽ dẫn đến tình trạng suy nhược, số lượng và chất lượng tinh binh giảm đi, ăn ngủ không ngon, kẽm được xem là khoáng chất vàng để cải thiện sức khỏe sinh lý, thúc đẩy sản xuất và tổng hợp hormone sinh dục nam là testosterone. Hỗ trợ chữa yếu sinh lý tại nhà với thịt bò. Thịt bò giúp chữa bệnh sinh lý kém hiệu quả, Nhờ có chứa creatinine, carnitine, hàm lượng kali, protein và vitamin B6 dồi dào hơn, các loại thịt đỏ khác mà thịt bò được xếp vào thực phẩm tốt cho sức khỏe sinh lý. Các hợp chất này có ích cho việc phát triển cơ bắp, phục hồi cơ thể sau vận động, cải thiện sức mạnh. Cách chữa yếu sinh lý tại nhà bằng sò huyết. Sò huyết là hải sản đặc biệt có hàm lượng dưỡng chất cao như kẽm, protein, lipid, vitamin A B1C, Thực phẩm này rất có ích cho phái mạnh trong việc bồi bổ cơ thể, tăng sức bền của cuộc yêu, sản sinh tinh binh khỏe mạnh, sức khỏe sinh lý cải thiện tích cực. Do đó, nam giới rất cần ăn thường xuyên và đa dạng cách thức chế biến qua các món như sò huyết nướng mỡ hành, cháo sò huyết, sò huyết xào me. Cách trị yếu sinh lý tại nhà bằng chuối. Chuối là một trong các loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa, rồi dào mari, kali, vitamin C, vitamin B6, được các vận động viên, người tập thể thao tin dùng. Tình trạng sinh lý yếu ở nam giới, mỗi ngày ăn từ 1-2 quả sau khi vận động mạnh sẽ giúp lấy lại sinh lực, tăng sức dẻo dai của cơ. Cách chữa yếu sinh lý đơn giản bằng cách thay đổi tư thế yêu. Tư thế quan hệ có tác động đến sự hưng phấn của nam giới khi nhập cuộc, vì thế đừng để chuyện giường chiếu trở nên nhàm chán khi duy trì mãi một tư thế yêu. Làm mới cách quan hệ giúp nam giới và đối tác cảm giác mới lạ hơn, dễ đạt khoái cảm và có kết quả yêu như mong muốn. Cách chữa yếu sinh lý đơn giản bằng cách thay đổi tư thế yêu. Tư thế quan hệ có tác động đến sự hưng phấn của nam giới khi nhập cuộc, vì thế đừng để chuyện giường chiếu trở nên nhàm chán khi duy trì mãi một tư thế yêu. Làm mới cách quan hệ giúp nam giới và đối tác cảm giác mới lạ hơn, dễ đạt khoái cảm và có kết quả yêu như mong muốn. Thủ dâm đúng cách để chữa yếu sinh lý. Thủ dâm đúng cách giúp chữa xuất tinh sớm, cải thiện sinh hoạt tình dục. Nam giới có sinh lý yếu nên thực hiện thủ dâm một hai lần trên tuần, mỗi lần kéo dài ít nhất 10 phút mới xuất tinh, nếu có dấu hiệu xuất tinh sớm thì ngừng hoạt động lại, đây là cách thức để luyện tập cậu nhỏ trước khi nhập cuộc yêu chính thức và sinh hoạt tình dục được lâu dài hơn. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.